Kính ờ. chào cô bác anh chị em, hôm nay là ngày 19 à, tháng 6 năm 2021 và chúng ta đang có mặt trong chương trình à, đối thoại với PM. Đây là số thứ bảy của chương trình. Thì một số anh chị có thắc mắc là mục tiêu của chương trình à, đối thoại với PM là gì? Thì Sơn Thục xin phép được giải thích ngắn gọn như sau. Để hỗ trợ khách hàng trong quá trình tích sản tài chính và an tâm đầu tư thì VNRX mong muốn cùng với khách hàng xây dựng ba mẫu vật tài chính Ờ, ba từng hợp bên em có anh em gọi là tam bảo đầu tư anh ạ thì một là những người bạn đồng hành để hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch tài chính ờ, xây dựng ờ, tháp tài sản và lựa chọn các kênh đầu tư thì thứ hai là các cái phương tiện công cụ đầu tư để giúp khách hàng thực hiện được các mục tiêu tài chính của mình ví dụ như là kênh đầu tư cổ phiếu này kênh đầu tư trái phiếu kênh bất động sản chứng chỉ quỹ hay là bảo hiểm vân vân và giá trị thứ ba chính là giá trị về tri thức và trí tuệ thì thông qua các cái báo cáo phân tích các bài viết ờ, thông qua các cái bản tin postcard các cái hội thảo và các chương trình livestream thì cái chương trình ờ, livestream ờ, đối thoại với PM này thì format nó hơi khác chương trình khác một chút đấy là trong chương trình này thì chúng tôi mời các cái chuyên gia ở ngoài VN Direct có thể là các cái giám đốc đầu tư đó, là những người nhiều kinh nghiệm và rất là giỏi để tới để chia sẻ và trao đổi cùng với cả quý khách hàng và trong chương trình ngày hôm nay thì ờ, chúng ta có một vị khách mời rất đặc biệt đấy là anh Lã Giang Trung là tổng giám đốc và giám đốc đầu tư của công ty Passion Investment. À, xin chào mừng anh Trung đến với chương trình. Vâng, à, rất cảm ơn Tùng. À, trước tiên là xin gửi lời chào tất cả mọi người đang tham gia chương trình ngày hôm nay và cảm ơn VN Direct đã tổ chức và mời tham gia cái chương trình rất hay ngày hôm nay. Dạ. Và vâng. thì à, nội dung chương trình ngày hôm nay thì là sẽ có 3 phần như em à, có chiếu trên slide đây hai phần đầu là 79 nền đầu tư và so sánh một số cơ hội đầu tư cụ thể thì ờ, Sơn Tùng và anh Trung sẽ trao đổi trong vòng khoảng 30 phút và sang phần thứ ba thì là phần là ờ, Q&A phần hỏi đáp với khán giả thì trong cái quá trình mà Tùng đang trao đổi với cả anh Trung thì mời quý khán giả cứ đặt câu hỏi ờ, viết vào trong comment thì phần cuối thì Sơn Tùng sẽ hỏi anh Trung chương trình hôm nay rất là đặc biệt đặc biệt là anh Trung sẽ chọn ra ba khán giả có câu hỏi hay nhất à, sẽ được tặng phần quà là một số những cuốn sách rất là hay về đầu tư à, thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn chương trình anh Trung nhé Ở phần đầu thì là bật mí chiến lược đầu tư thì theo được biết mà từ khi thì là đến giờ từ khoảng tầm à, đầu năm 2016 cuối 2015 đầu 2016 thì uh, có thể nói là ừ, Passion Investment đạt được kết quả đầu tư rất là tốt theo được biết là tầm khoảng 44 phần trăm trước trước phí thì à, à, em rất là muốn trong cái phần đầu chương trình này mình trao đổi thêm về cái chiến lược đầu tư của công ty là gì mình làm rõ hơn bởi vì theo được biết thì anh Trung không dùng phân tích kỹ thuật mà cũng không quá quan tâm tới các cái vấn đề vĩ mô trong ngắn hạn mà mình theo một chiến lược đầu tư gọi là chiến lược đầu tư giá trị thì anh Trung có thể chia sẻ thêm về chiến lược đầu tư này để khán giả hiểu hơn ạ. Rồi thì à, nói về cái chiến lược đầu tư của Passion Investment thì năm nay là năm thứ sáu mà Passion Investment đã đi vào hoạt động. Dạ. À, trong 5 năm trước thì à, xuất bình quân khoảng 44% như Tùng đã nói dạ. thì nó đến từ cái chiến lược đầu tư một chiến lược đầu tư chủ yếu của Passion Investment dựa hoàn toàn trên cái việc là phân tích cơ bản phân tích cơ bản nói đầu tư giá trị thì cũng không hoàn toàn chính xác mà nó phân tích cơ bản nghĩa là sao nghĩa là tất cả cái việc mà lựa chọn các hồ đầu tư nó chủ yếu dựa trên việc phân tích về các hoạt động kinh doanh và giá trị của công ty mà mình chọn đầu tư vâng. à, thực ra thì uh, cái chiến lược đầu tư mình không quá quá quan tâm đến các yếu tố về phân tích kỹ thuật nhưng có quan tâm một chút về các yếu tố macro nhưng mang tính chất dài hạn vâng. quan tâm những cái chu kỳ mang tính năm bảy năm vâng. chỉ còn những cái chu kỳ rất ngắn hoặc những cái biến động ngắn về macro trong ngắn hạn thì thực sự là mình quan tâm vâng. nhiều lắm vâng đấy thì ờ, cái việc mà lựa chọn cổ phiếu dựa trên cái yếu tố phân tích cơ bản thì người ta nó là một cái rất là phổ biến rồi mọi người ai cũng biết vâng. nhưng mà cái khó của nó là làm sao mình kiên định với phương pháp đấy và mình nghiên cứu phân tích như nào lựa chọn như nào thì đó là đi sâu vào trong đó thì nhiều cái mà mà nó phức tạp hơn vâng. à. thì có thể là đi vào chi tiết hơn ấy. thì em nghĩ là ví dụ như em thấy là trên theo số lượng của thống kê Bloomberg ấy, thì mình có ừ. khoảng 1.700 doanh nghiệp ở trên sàn và nếu mà em nạp thêm theo cái số lượng của cổ phiếu có vốn hóa trên 500 tỷ ấy thì cũng vẫn còn lại là trên 500 khoảng 550 doanh nghiệp mà theo được biết thì công ty mình thì thường có danh mục đầu tư khoảng tầm 8 đến 10 cổ phiếu thôi và một số thời điểm theo em được, biết thì còn thấp hơn tức là tầm 6 cổ phiếu gì đấy tức là đâu đấy anh chỉ chọn ra một phần trăm một đến hai phần trăm trong số những cái doanh nghiệp có khả năng để biết yết thì không biết là cái quá trình mà để anh lựa chọn cái à, tám đến mười cổ phiếu cho danh mục đấy là như nào à, cái quá trình lựa chọn các cổ phiếu này thì mình mình có rất nhiều cái phương pháp để lọc cổ phiếu vâng. thì nó phải đến từ cái việc là bên mình cũng có có phân loại cổ phiếu ra là ba nhóm trong đó cái nhóm đầu tiên mà mình bên mình yêu thích nhất là cái nhóm là những doanh nghiệp rất là xuất sắc xuất sắc xuất sắc thì ở đây nó đến từ cái việc là có một số chỉ số chỉ số thứ nhất là về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vâng. ROE của nó là khoảng mình nghĩ nó khoảng trên 15 trăm trên 15 trăm cái thứ hai là tăng trưởng của doanh nghiệp nó ở trong giai đoạn à, tối thiểu tăng trưởng doanh thu phải trên 15 phần trăm vâng. thì từ hai cái chỉ số này thì mình đã lọc được tương đối nhiều doanh nghiệp ở đây ra khỏi cái nhóm doanh nghiệp xuất sắc rồi vâng. đâu đó mà nếu chung nhớ không nhầm thì chỉ dùng hai cái này mình lọc ra chỉ còn lại khoảng trăm cổ phiếu trăm cổ phiếu là nhiều Vâng. Đấy, thế thì trong 100 cổ phiếu đấy thì mình tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Vâng. Đấy, đây là một, một một nhóm cổ phiếu, nhóm cổ phiếu thứ hai mình chọn thì thường bên mình cũng có chọn một số nhóm cổ phiếu thông thường, cổ phiếu cũng không phải quá xuất sắc khi mà không có cơ hội để những cổ phiếu xuất sắc. Vâng. Tới những cổ phiếu xuất sắc có một cái đôi khi nó lại quá đắt, quá đắt thì lại phải mua được. Vâng. Đấy. Nhóm cổ phiếu thông thường thì bên mình lọc thông thường trên những cơ sở là nó phải giải thì dựa trên yếu tố PE, PBook book PE rẻ, PE rẻ năm sáu lần book thì chắc quanh một vâng. và tất cả những cái doanh nghiệp ở đây thì khi mà lựa chọn thì tất cả những cái doanh nghiệp có những cái thông tin rumor không tốt trên thị trường yeah. Vâng. là bên mình loại bỏ ngay lập tức tại vì mình cũng theo cái phương pháp về lời luận đại của Philip Fisher vâng. thì là thường là thị trường tài chính ở Việt Nam thì tin đồn thì phải đến 90% là đúng <laughs> à, thế thì thà loại bỏ còn hơn là là nhận vào những doanh nghiệp như thế à. còn cái nhóm thứ ba là cái nhóm cuối cùng mà mình thực ra là cũng có nghiên cứu mà ít lựa chọn hơn là những nhóm những kiểu mà có tài sản under value under value thì các bạn chọn rất dễ bạn nhìn thấy ít nhất là phải dưới xung quanh hoặc dưới book và under so với asset nhưng cái nhóm này thì thì lọc lại nhóm này lọc là nắm rất dễ nhọc facebook và ra ngay đấy thế thì uh, cơ bản là mình sẽ prefer nhóm đầu tiên khi không có nhóm đầu tiên thì mình đi xuống nhóm thứ hai nhóm thứ ba và qua cái bộ lọc đấy thì thường thường thì bọn mình sẽ chỉ còn khoảng độ trăm công ty để xem xét vâng. 100 công ty để xem xét thì nhìn lướt qua bỏ qua cái rumor ra nữa thì chắc năm bảy mươi công ty vâng. đấy, tùy thời điểm Vâng. thì năm bảy mươi công ty đấy thì mình sẽ các bạn ở trong nhóm thì trong team của Passion Investment sẽ nghiên cứu vâng. phân bổ để nghiên cứu Vâng. và nghiên cứu sâu thì nó lựa chọn những cổ phiếu mà đưa vào danh mục của mình cảm ơn anh em thấy là năm 70 cổ phiếu thì vẫn vẫn còn khá là nhiều <laughs> thì à, mà trong khi là thông tin thì đến rất là nhiều từ báo chí này từ các bạn à, từ các công ty báo cáo công ty chứng khoán này và em biết theo là làm team anh thì cũng phải tầm đến gần 10 analyst nữa thế thì anh có một cái như kiểu là một cái cheat code đầu tư nào bên cạnh cái bộ lọc về mặt định lượng thì có một cái như cái bộ lọc về mặt thông tin nào tại vì theo em được biết em có nghiên cứu ấy thì đây ừ. ví dụ như trên slide đây em được biết là một số cái PM um, một số giám đốc đầu tư thì họ có một số cái bộ lọc về thông tin ừ. tức là họ nghe thấy một số cái từ khóa ừ. kiểu kiểu như là ờ, doanh nghiệp tốt gặp phục tạm thời hay là thị phần tăng trưởng mạnh cái kiểu như thế ừ. thì để họ họ phát hiện ra là cái cơ hội đầu tư này nó ở mức tiềm năng thì mình có thể dành thời gian nghiên cứu sâu hơn tại vì rõ ràng là mỗi ai cũng có thời gian rất là hữu hạn thôi không, em không biết là anh có một cái kiểu tương tự như này không? ở ờ, bên mình thì à, đối với những nhóm cổ phiếu mà sau khi qua được bộ lọc này thì cái ưu tiên số 1 của mình và vâng. là tăng trưởng tăng trưởng là growth về doanh thu và lợi nhuận đấy à. thế thì chắc chắn là mình bọn mình sẽ lọc từ trên xuống dưới về tăng trưởng à. tăng trưởng thì có thể lọc theo tăng trưởng năm gần nhất tăng trưởng quý gần nhất ừ. và những doanh nghiệp mà đang có cái tỷ lệ đấy cao sẽ được đưa lên top đầu để nghiên cứu và khi nghiên cứu thì mình sẽ tìm ra lý do tại sao cái tăng trưởng đấy nó có hợp lý không nó có kéo dài không và cái giá hiện tại nó có phù hợp với cái tăng trưởng đấy không ừ. đó thì mình nghĩ là khi mà nếu mà là về phương diện nhà đầu tư cá nhân không có nhiều thời gian thì chỉ cần cái nhóm cổ phiếu năm bảy mươi cổ phiếu các bạn lọc khoảng đến năm cổ phiếu có tăng trưởng tốt nhất ừ. và nghiên cứu sâu năm cổ phiếu đây chắc là khá đủ để cho nhà đầu tư cá nhân ừ. tức là tập trung vào tăng trưởng tập trung vào tăng trưởng giả sử như là à, anh anh tìm, tìm được một cổ phiếu mà có khả năng tăng trưởng tốt rồi ấy, thì à, cái bước sau đấy như thế nào ấy? thì theo hiểu là khi mình lựa chọn cơ tốt rồi thì à, mình sẽ phải có các cái nghiên cứu trên bản giấy cũng như là nghiên cứu thực địa ừ. thì em có nói là anh khi mà nghiên cứu bản giấy nghiên cứu thư viện này, thì thực chất là mình làm những việc như nào ờ, sau khi mình đã lựa chọn được cơ hội nghiên cứu và mình quyết định là nghiên cứu à. thì bên mình sẽ có đối với mỗi cổ phiếu đây sẽ có một bản ít nhất một bản nghiên cứu và nó có dạng đầu tiên gọi là đoạn nghiên cứu trên bàn giấy như tùng nói vâng. thực ra bản chất là nghiên cứu tất cả những cái thông tin được public trên internet vâng. trên mạng xã hội forum gì đấy tất cả những cái đấy đều được đưa vào để nghiên cứu và sau đó thì bên mình khi bọn mình thảo luận trên những cái thông tin đấy thì bọn mình sẽ anh có thể làm rõ chi tiết là các cái nguồn thông tin đấy không? Nguồn thông tin thì uh, thường là những cái nguồn thông tin đấy nó sẽ đến từ uh, thứ nhất là đến từ bản thân doanh nghiệp những cái yeah. Dạ. báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, yeah. Dạ. uh, ờ, những cái thông tin rumor trên một số bây giờ trên mạng Facebook hoặc forum thì có rất nhiều vâng. và một cái nguồn thông tin rất quan trọng nữa mình thấy là nguồn thông tin đến từ các hiệp hội, ngành nghề hiệp hội ngành nghề ví dụ ờ, có rất nhiều nghiệp ngân hàng cũng có có thông tin từ từ các ngành ngân hàng ngành thép thì còn hiệp hội thép vâng. cá thì có hiệp hội cá thủy sản thủy sản đó đơn cơ bản là như vậy thì những cái thông tin đấy chúng ta đều có thể lấy online được tất nhiên là có một số thông tin là miễn phí một số thông tin các bạn phải trả phí nhưng mà nó không quá nhiều vâng. đấy thì dựa trên những thông tin đấy mình đã có nghiên cứu được sơ bộ mình hiểu về công ty và ngành đấy ừ, vâng. và các đối thủ cạnh tranh đấy chứ anh ừ, đúng ừ. thế thì đấy là nghiên cứu trên bàn giấy sau đó mình sẽ thảo luận và mình sẽ tìm ra những điểm quan trọng cần phải nghiên cứu sâu hơn ừ. khi mà gần nghiên cứu sâu hơn thì bắt đầu ở đây gọi là ra nghiên cứu thực địa thực địa có thể là đi thực tế hoặc là gặp những con người thực tế à. thì bên mình rất thích gặp những gọi là chuyên gia trong lĩnh vực đấy đầu tư một ngành nào thì nên gặp chuyên gia ngành đấy người làm thực tế trong ngành đấy à, và sau khi trao đổi với chuyên gia đấy thì mình có, có trao đổi với những công ty khác trong ngành đấy à. ví dụ các bạn nghiên cứu vào thép vào pháp thì bạn nên hỏi cái công ty làm ngành thép hoa sen hoặc là nam kim hoặc là pomina để biết cái view người ta thì họ phát làm ví dụ làm kiểu như vậy dạ. và nếu được thì các bạn có thể nghiên cứu thêm về cái phản hồi từ à, đối với những công ty mà có bán sản phẩm thì các bạn nghiên cứu từ kênh phân phối của họ kênh phân phối là một cái chỗ mà có rất nhiều thông tin nhất là đại lý bán hàng dạ. và nếu mà những công ty đã bán lẻ thì con có thể được phản hồi từ khách hàng trực tiếp của công ty đó thì trong tất cả những cái nghiên cứu thực địa đấy thì cơ bản là đều đã những cái phương pháp mà đã, đã được thống kê và đã được giải thích rất chi tiết trong một số cái tài liệu nghiên cứu về phân tích vâng. đó thì đặc biệt là mình thấy là trong bên mình thì thực ra có rất nhiều cái tài liệu nghiên cứu về đầu tư giá trị rất là hay nhưng mà đa phần là người ta nói về phương pháp người ta không nói về chi tiết cụ thể làm như nào ừ. thì uh, mình thấy cái quyển Ờ, cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường của Philip Fisher là một cổ phiếu này. bắt đầu đi đến chi tiết hơn là các bạn nên gặp ai hỏi cái gì đấy đấy là cái mà bạn nghiên cứu đấy sau khi nghiên cứu thực địa xong thì bọn mình sẽ quay lại để thảo luận thống nhất đây có là một cơ hội đầu tư tốt không với mức giá hiện tại ừ. đấy nó quan trọng là công ty tốt thì phải với mức giá hiện tại và rồi mình sẽ quyết định là mua hay bán hay là đợi đến là có giá hợp lý để mua ừ. anh có thể Ừ, chia sẻ một cái cây đầu tư bên mình thành công cụ thể theo cả một cái chuỗi giá trị như này được không anh từ lúc mà phát xuất phát ý tưởng đến qua các bước nghiên cứu rồi ra quyết định ừ. à, mình lấy ví dụ với cây rất là lâu lâu rồi vâng. à hồi xưa bên mình có đầu tư là P&J P&J P&J thì cái à, cái thời đó là ừ, khi mà xuất phát điểm là bên mình cũng nghiên cứu ở trên các chỉ số lọc thì thấy có vẻ các chỉ số về tỷ suất ừ. lợi nhuận tăng trưởng bắt đầu có cải thiện ừ. thì mới nghiên cứu sâu sâu hơn thì thấy là biên giới bắt đầu thay đổi mô hình từ bán buôn vàng miếng sang bán lẻ như thế à, vâng. để mình hiểu thế thì cái đấy nó có thành công hay không thì bắt đầu bọn mình bắt đầu nghiên cứu sau khi nghiên cứu tất cả những cái thông tin của về công ty bọn mình bắt đầu nghiên cứu đến bước tiếp theo là phải nghiên cứu về cái việc là thực địa thì bên mình cũng gặp một số chuyên gia trong ngành bán lẻ trang sức đấy, thì người ta chia sẻ cái view vâng. và sau đó đi thực địa các cửa hàng vâng. xem khách hàng phản hồi như nào và... đấy là đó có cửa hàng ngoài miền Bắc chưa anh không đó là Sài Gòn ở đấy à, chủ yếu ở đây Sài Gòn. Ừ. và sau đó thì uh, bọn mình nhìn thấy là thực ra là PNJ ở đang có một cái lợi thế rất vượt trội ở cái ngành đấy và thời điểm đấy cụ thể là nhất là thực ra hồi đấy bọn mình cũng có so sánh tiền dây với cả thế giới động về đều về làm bán lẻ vâng tiền dây về bán lẻ không xuất sắc như thế giới di động nhưng mà tiền dây lại xuất sắc hơn rất nhiều các công ty khác trong ngành bán lẻ <laughs> đấy như là ngành đấy ngành uh, trang, trang sức đấy thì ngành bán lẻ phát triển rất kém vâng hồi đó mình nhớ nhưng là của đối thủ ngay sau của Dây là công ty nhỉ à, Doji thì mình có đi khảo sát và mình trao đổi với những người phát triển hệ thống cửa hàng Doji thì mới biết để phát triển được hệ thống như của dây thì Doji rất là chật vật rất là khó nhưng là người tiếp theo người second rất là khó vâng. và những cái cửa hàng vàng truyền thống như Bảo Tín Minh Châu các khác thì người ta đi theo một hướng khác vậy là thực ra bản chất của cạnh tranh của dây về bán lẻ là rất ít vâng. đấy thế thì đó là một cái vượt trội so với công ty khác tại thời điểm đó và mình, mình nghiên cứu xong mình thấy ok đó là một cơ hội rất tốt để đầu tư thì lúc đấy là lại có một cái sự kiện rất là hay là PNJ lúc đấy là phải trích lập ngân hàng Đông Á à. thế thì sau đấy thì giá cổ phiếu PNJ đã đi xuống vào một thời gian rất dài tức là doanh nghiệp gặp khủng hoảng thì ừ. họ thực ra họ gặp một cái gọi là one off về write off về lợi nhuận nghĩa là vâng. cái lợi nhuận nó sẽ tụt nhưng nó không phải do cái hoạt co họ bị ảnh hưởng vâng. thì những cái trường hợp đấy xảy ra thì rất rất dễ để bạn mua cổ phiếu ở giá hấp dẫn à. còn không thì bạn phải mua cổ phiếu giá cao hơn đấy chứ ít lắm ít doanh nghiệp như thế mà có giá dẫn thì sau đó mình định đầu tư vâng kinh doanh và kết quả sau đấy thì Ờ, kết quả sau đấy mình không nhớ chính xác lắm nhưng mà thực ra return cũng khá là tốt đấy vâng. thứ nhất là tăng gấp 2, gấp 3 lần so với giá mình mua ban đầu trong khoảng thời gian mình nghĩ trong vòng chưa đến 2 năm vâng ở khía cạnh ngược lại thì nếu mà vẫn theo quy trình này thì có khi nào anh gặp thất bại anh có thể chia sẻ thêm về ừ, <laughs> thất bại có mình thất bại thì thì có à, thất bại là cái mà cần phải nghiên cứu nhiều hơn và thành công Đấy. thì mình có hai cái cây thất bại cây thất bại từ đầu tiên là cây thất bại về của Vinasun Vinasun ừ. thì Vinasun lúc đấy thì mình lại nghiên cứu Vinasun theo chiều hướng không phải là một công ty rất tuyệt vời và một công ty có giá rất là rẻ thế mình nhớ thời 2016 15 2016 chắc tầm cuối 2016 thì Vinasun lúc đấy là bị cạnh tranh rất nhiều của Uber Grab gì đấy và giá thực sự là rất rẻ vâng. à, thì bên mình có một cái nghiên cứu và nghĩ là nếu mà Vinasun vượt qua được cái cạnh tranh đấy vâng. nghĩa là chỉ cần duy trì được thôi thì với cái giá rất rẻ đấy thì giá cổ phiếu đấy quay trở lại rất là tốt vâng. <laughs> thế mình cũng nghiên cứu mình cũng đi điều tra chọn mẫu một số gọi là tài xế của Vinasun này ở trong Sài Gòn vâng. thế nhưng mà vấn đề điều tra chọn mẫu thì mình lại gặp được cái mẫu rất là tốt đại diện cho <laughs> population nghĩa là cái mẫu này toàn những người à, chạy xe rất là tốt vâng. Còn thấy ok chạy rất tốt khách hàng rất ok <laughs> nhưng mà thì thì đó thì bên mình rút ra kết luận à thì nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều như mình thực tế nghĩ vâng. và mình có mua bên xăm thế nên sau đó thì cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nó cũng đi dần xuống và nó thể hiện lại là bản thân cái việc nghiên cứu thực địa của mình chưa chính xác và, vâng. và bên mình thì sau đó mình cũng phải quyết định là gọi là cắt lỗ <laughs> exit cái điều đấy ở thua lỗ đó thế thì rõ ràng là cái việc nghiên cứu nó cũng có những lúc mà đưa ra cái quyết định sai khi ừ. mà cái thông tin thu thập không đủ hoặc không chính xác theo một cách nào đó em nhớ là hồi à, hồi mà Uber mới Grab vào ấy thì giá Vinasun tầm 40 ừ. hồi năm khoảng tầm giữa năm 2016 ấy thì khi mà Uber Grab vào một thời gian thì Vinasun giảm xuống khoảng tầm khoảng hay khoảng tầm hơn 20 thì à, em em đoán là nhiều với anh Trung có được tình huống hay không nhưng mà hồi đấy em cũng nghiên cứu Vinasun tầm giá hay đấy <laughs> <laughs> thế mình thì mua viên xanh mình nhớ không nhầm đâu nó nó khoảng 17 18 rồi về sau phải bán khoảng 13 14 thì mình không nhớ không nhầm nhớ nhầm đó là một cây mà mình nghĩ là là nghiên cứu thực địa là sai vâng. có một cây nữa bên mình cũng có cái sai lầm là về cây của VV Bank VV Bank ừ. mình nhớ đâu đó ở cuối 2017 đầu 2018 thì bên mình có đầu tư ở VV Bank nó ở giá Facebook khoảng gần 3 lần 3 lần Pi đâu đó khoảng 10 lần quanh 10 lần ừ. đại khái là vậy thì lúc đó thì uh, ờ, VBank có giai đoạn tăng trưởng rất tốt tăng trưởng rất tốt về khách hàng về doanh thu về lợi nhuận và bọn mình nghiên cứu cái thị trường thì lúc đấy mình tập trung vào cái thị trường của VBank là thị trường uh, của FE Credit vâng đấy, thì VBank lúc đấy là cho vay tiêu dùng đúng không anh đúng không cho vay tiêu dùng là dominate thị trường 50 phần trăm thế thì thông thường là mình sẽ không đầu tư vào những công ty mà đã dominate thị trường 50 phần trăm bởi vì cái growth sau đó khá là thấp vâng. à, nhưng mà lúc đấy thì có một cái nghiên cứu thì mình nghĩ là bởi vì với cái thu nhập của Việt Nam tăng nhanh như vậy thì cái quy mô thị trường nó sẽ nở ra rất là nhanh <laughs> nên mà mình mới đầu tư dựa trên cái việc là quy mô thị trường nở ra thì VBank cần giữ được cái tốc độ giữ thị phần tăng trưởng một ít thị phần thì vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng vâng. thế nhưng mà thực tế thì sau đó thị trường không nở ra quy mô thị trường nó không nở ra như mình kỳ vọng vâng. và anh thì khi đó họ Evergreen khoảng có 50 phần trăm thị phần rồi thì họ rất khó để tăng trưởng được lên nữa vâng. đó là một cái case mà còn mình mua ở một cái giá gọi là fair nhưng mà giá hợp lý đấy ờ, không quá đắt đâu thực sự mình nghĩ giờ mình vẫn nghĩ không phải là đắt nhưng mà cái cây đấy thì sau đó nó có hai cái cái sai cái sai thứ nhất là đấy mình nhìn về cái potential growth của công ty mình định giá sai vâng. và cái hai là cái cây đấy thì sau mình rút ra một cái kinh nghiệm là thực ra mình cũng đầu tư cái cây đấy ở khá là cuối của chu kỳ kinh tế rồi và khi ở chuỗi cuối của chu kỳ kinh tế thì có rất nhiều cổ phiếu mặc dù ở phe vẫn sẽ bị giảm giá under phe khá nhiều vâng. và nếu bạn là nhà đầu tư bạn có thể chịu được cái loss khoảng vài chục phần trăm trong việc under hay không thế thì sau đó mình cũng rút kinh nghiệm và sau đó mình cũng tránh những cái trường hợp mà mình đầu tư ở cuối của chu kỳ kinh tế bởi vì như thế thì kể cả đầu tư fair chúng ta vẫn cơ hội bị thua lỗ mặc đấy, dù theo đấy là 2017 2018 hồi đấy là cuối 2017 đến 2018 thì giai đoạn đó là một loạt nền kinh tế thế giới đi vào cái đoạn cuối và thị trường chứng khoán thì trừ Mỹ ra đa phần các thị trường chứng khoán đều tạo đỉnh vào đầu 2018 ok hay quá ừ. em có một câu hỏi à, khi mà đọc cái um, triết lý đầu tư của bên mình ấy thì em thấy là có một cái tiêu chí rất là rõ ràng về um, về lợi thế cạnh tranh như anh nói này về à, tăng trưởng như anh nói này tăng trưởng thì bao gồm cả tăng trưởng của ngành của doanh nghiệp về mức giá rẻ anh cũng có nói nhắc tới hay là tỷ suất sinh lời cao rồi như anh có đọc là tầm chừng 15 phần trăm trở lên nhưng mà có một điểm em chưa thấy anh nhắc tới là ban lãnh đạo. thì không biết là anh có view về có có đánh giá về ban lãnh đạo như thế nào ừ, thực ra ban lãnh đạo là một yếu tố rất rất quan trọng nó là một yếu tố định tính vâng. à. thế thì uh, nếu ban lãnh đạo ok thì nó cũng thể hiện ở các chỉ số đó vâng. ok thì ra các chỉ số nhưng mà nó cũng cái rủi ro là họ đang ok nhưng mà trong tương lai họ không ok nữa thì vâng. như nào cái này thì ờ, đánh giá các bạn thì bọn mình có một cái kinh nghiệm là những cái rumor từ các công ty đối thủ cùng ngành vâng. hoặc là từ những người mà có cái mối liên quan đến công ty vâng. là business với công ty đó thì khi mà đa phần là với những cái thông tin đó thì các bạn phải xác định được mình quan điểm mình xác định được 80 90 phần trăm là ban lãnh đạo đấy mà mặt đạo đức tốt hay không vì vì nếu mà họ có một cái vấn đề không tốt về mặt đạo đức thì đa phần là đều có những cái thông tin nó sẽ trôi nổi đâu đó để bạn có thể lấy được ừ. và đối với mình là khi có những cái thông tin đó rồi dù mình không thể verify được một trăm trăm thì bọn mình rất cẩn trọng với những cơ hội đầu tư như vậy và vâng. như vậy là anh ờ, về mặt tài năng thì anh cho rằng nó sẽ thể qua con số về mặt đạo đức thì anh sẽ <laughs> đánh giá thông qua cái rumor được qua mà chính xác à. là Paulo mà anh có thể chia sẻ thêm là trong các cái dàn lãnh đạo thế nào ít nhất là trong số 50 70 công ty mà anh có theo dõi ấy, thì anh đánh giá đội ngũ lãnh đạo nào cao nhất thôi Ừ, về uh, tài năng hay là về đạo đức cả hai đấy <laughs> thực ra thì mình thực ra mình thấy là có rất nhiều công ty hay vâng. à, về đạo đức thì rất nhiều công ty tốt Vinamilk Vinamilk Hòa Phát Thế giới di động FPT vâng. rất nhiều công ty tốt khá nhiều à, về năng lực thì mình thấy nhỉ thực ra mà nói thì thấy năng lực của đội ngũ của thế giới động là một trong những đội ngũ của mình thấy là, là rất là tốt về mặt quản trị thì tốt wow. Vâng. đấy ừ. còn ngoài ngoài ngoài giới rộng ra thì cũng có rất nhiều công ty tốt thể hiện ở những cái hiệu quả kinh doanh họ đã làm được hòa pháp vinamilk họ cũng là những công ty rất là mạnh quản trị và phát triển Đấy. anh có thể chia sẻ thêm một chút là anh anh nhận diện đội ngũ thế giới di động có đội ngũ rất là rộng có thể thể hiện qua một số cái điểm gì mà anh thấy à, thể hiện họ rất là giỏi à, ừ. ờ, rất là giỏi thì nó thể hiện ở hai cái thứ nhất là mình hay đánh giá công ty tốt hay không thứ nhất là ở trên cái tỷ suất lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vâng. họ đem lại là cái tái đầu tư cái lợi nhuận của cổ đông vâng những công ty mà mình đánh giá là xuất sắc thì thông thường nó sẽ có return on equity khoảng ba trăm phần trăm ba mươi phần trăm rất xuất sắc đấy thế thì à, và cái thứ hai là tăng trưởng tăng trưởng nghĩa là sao bởi vì công ty nó có giai đoạn khi mà một công ty họ chiếm lĩnh được thị phần ngành nó quá lớn rồi thì họ sẽ không còn tăng trưởng nữa vâng. ví dụ rất là tiêu biểu là Vinamilk là khi họ đã chiếm thị phần quá lớn thì họ không còn thể tăng trưởng nữa họ chỉ có tăng trưởng bằng cách tăng trưởng theo quy mô của thị trường tăng lên thôi vâng. chứ họ làm gì còn gì để mà chiếm nữa đâu đó đấy thế thì thế giới động họ có một cái rất xuất sắc là họ đang làm một cái ngành hàng này ví dụ vâng. hồi dâu họ làm uh, bán điện thoại thì vâng. họ đã xuất sắc ở lĩnh vực đấy vâng. nhảy sang là bán điện máy và họ lại cũng xuất sắc ở lĩnh vực đấy <laughs> cái việc mà chuyển đổi sang những lĩnh vực khác cái tính cạnh tranh rất là cao khó rất nhiều đó và bây giờ thế giới họ đã sang làm một ngành hàng rất là khác còn khó hơn rất nhiều mình không biết có thành công hay không nhưng mà bách hóa vâng. đấy đúng rồi mình thấy là rất là rất là khó bởi vì những ngành hàng thì tính cạnh tranh cực kỳ khiếp và nó có tính uh, chiến đấu liên tục vâng. trong một thời gian dài đấy mình nghĩ là cái đấy là cái rất là khó thì đó là những cái mà mình đánh giá còn còn những cái vấn đề mà về đối thủ nói họ rất giỏi hoặc là cán bộ công nhân viên mà họ nói họ tuyệt vời thì thực ra những cái này để công ty tốt đều có hết nhưng mà để mà chuyển liên tục ở những lĩnh vực khác nhau và liên tục thành công ở những khác nhau thì là cái rất khó đúng rồi em nhớ trong cái quyển mà cổ phiếu thường và nhận phi thường này, này thì em nhớ có một đoạn Philip Fisher cũng có nói như là trong việc đánh giá ban lãnh đạo thì như năng cái năng cái khả năng nghiên cứu phát triển và đưa ra sản phẩm mới rất quan trọng vì để có tiềm năng tăng trưởng kéo dài tiềm năng tăng trưởng mà à, em nghĩ là trước khi mà kết thúc phần 1 thì chúng ta sẽ view về vĩ mô một chút này không biết là anh có ừ, view về vĩ mô của anh thì liệu sắp tới có rủi ro thì không hoặc anh có đánh giá gì về vĩ mô không ý à, là ờ. trong dài hạn à, về view vĩ mô của mình thì mình chỉ nhìn vào những cái chu kỳ lớn vâng. chu kỳ lớn nó mang tính chất là 5 năm trở lên từ 7 đến 10 năm thì uh, nếu mà nhìn nhận lại chu kỳ lớn thì mình nghĩ là gần đây nhất hai chu kỳ gần đây nhất thì là bắt đầu là chu kỳ từ đấy lên là từ 2009 vâng. và kết thúc là 2020 2020 và đây là chu kỳ tiếp theo vâng. trước 2009 thì chính là cái chu kỳ mà 2000 đến 2007 là vâng. kết thúc ở Mỹ thế thì đấy là Mỹ và thế giới Việt Nam thì mình cũng nghiên cứu thì mình thấy thực ra là cái chu kỳ uh, ờ, về macro của Việt Nam là khá trùng lập với thế giới vâng. Việt Nam thì trường chứng khoán cũng tạo đáy đúng vào tháng 3 2009 vâng. thì sau đó là một chu kỳ đi lên của thị trường Việt Nam tuy nhiên sau đó thì Việt Nam lại có một cái là có một cái gọi là mini crisis ở trong giai đoạn 2011 22 sau khi đó thì lúc đó ra thị trường chứng khoán Việt Nam cũng được tốt nhưng mà sau đó thì cái chu kỳ của Việt Nam kinh tế thị trường chứng khoán kết thúc vào 2018 và nó lại bắt đầu đi lên từ tháng 3 2020 thì nếu như theo những nghiên cứu của bên mình thì à, thường cái chu kỳ nó sẽ bắt đầu khoảng và kéo dài khoảng 7 đến 10 năm thì cái chu kỳ bắt đầu từ tháng 3 2020 của thế giới ở Việt Nam nó còn rất là dài để cho các nhà đầu tư và bên ờ, đầu tư thì chúng ta sẽ duy nhất là ở cái cuối của chu kỳ nó xảy ra crash còn trong một cái chu kỳ mà đi lên thì thị trường điều chỉnh 15 20 trăm rất là bình thường và tất cả những doanh nghiệp mà xuất sắc thì có thể rất dễ dàng cổ phiếu có rất dễ dàng vượt qua được những cái điều chỉnh 15 20 trăm của thị trường ừ. đó thì bên mình nghiên cứu và mình chỉ để những cái chu kỳ lớn và với view của mình là chu kỳ này nó còn kéo dài rất 7 đến 10 năm nữa. nghĩ là vậy cảm ơn anh Ok thì chúng ta sẽ bước sang à, phần 2 là phần so sánh một số cơ hội đầu tư cụ thể đấy. Thì à, như phần vừa nãy chúng ta trao đổi thì nó là phần học thuyết và lý thuyết. Ví dụ bây giờ mình vào một số cơ hội đầu tư cụ thể. Thì à, ở đây em có liệt kê ra ba cổ phiếu vốn hóa lớn đấy. Gas, Vinamilk và Techcombank. Thì từ cái gì lần trước em nghĩ là nó cũng chưa thay đổi nhiều về vốn hóa nhiều. Biết ừ. là nếu mà được chọn đầu tư trong một trong ba cổ phiếu này thì không biết là anh sẽ lựa chọn doanh nghiệp nào? thì ở đây chúng ta nhìn ngay vào hai cái đây đầu tiên mình nhìn thấy là Vbook là rõ ràng là Vinamilk rất là đắt rồi Vinamilk uh, ờ, Vbook 6 lần GAS có 3.3 Techcombank 2.4 lần PE thì uh, Techcombank cũng đang rẻ nhất và nhìn ba doanh nghiệp này mình không nhìn thấy Vinamilk có cửa tăng trưởng Vinamilk không tăng trưởng ừ. uh, GAS thì nó là cổ phiếu mang tính commodity khá là nhiều vâng. ở Techcombank thì đang làm ở trong một cái ngành tăng trưởng của ngành khá là tốt 10 15 phần trăm vâng. ngành ngân hàng ngành phải nói nhìn là tăng trưởng ngành khá tốt và Techcombank thì mình đánh giá là ngân hàng thuộc những ngân hàng tốt nhất trong ngành ngân hàng vâng. về tính cạnh tranh vâng. thì ở đây nếu mà nhìn các chỉ số và với ờ, giá hiện tại thì mình sẽ chọn Techcombank sau đó đến gas và Vinamilk là lựa chọn cuối cùng <laughs> đấy là nếu phải lựa chọn trong thời gian mình sẽ không đầu tư vào Vinamilk à còn này nếu mà dòng vốn hóa lớn thì à, anh có tức là nếu mà có lựa chọn khác thì anh có sẽ không không lựa chọn ba cổ phiếu này không anh nếu nó lựa chọn khác thì uh, có một số công ty như Techcombank cũng vẫn là sẽ là một trong những công ty mà mình có thể lựa chọn nếu mà phải cả có lựa chọn khác Techcombank khá là tốt tại tại mức giá này tại mức giá hiện tại đang khá là tốt cảm ơn anh ok thì mình chuyển sang cái phần à, cổ phiếu vốn hóa trung bình đi thì ở đây có Masanri và Vincosto ừ. bên này anh Trung sẽ <laughs> chọn thực ra mà nói về business ấy, thì mình à, thích nhất là Masan, Midline ở đây là Midline đúng không đúng rồi tại vì ờ, mình mình có một cái là tại vì khi mà mình mình nghiên cứu công ty mình rất hay đi trải nghiệm sản phẩm mình rất thích cái sản phẩm của Midline và mình nghĩ là sản phẩm này sẽ thành công Được. Dạ. nhưng chỉ có một điều là công ty được định giá quá đắt quá đắt ạ ừ. thế mà pi 10 lần cho mua luôn <laughs> <laughs> pi là 74 lần đó à, ờ, ri thì bản chất của ri là một công ty đầu tư và cái ngành của họ đầu tư là cái ngành rất là defense ngành utilities vâng. thì do đó ri khá là an toàn để đầu tư nhưng mà không quá hấp dẫn về mặt tăng trưởng nếu mà với PE của ri là 10 lần và Costone 12 lần thì mình vẫn prefer với Costone hơn bởi vì ít nhất họ có một cái tăng trưởng tốt hơn ri về mặt doanh thu và lợi nhuận vâng thì ở đây mình sẽ chọn Dạ, costo trong bảng ừ. tin này nhưng cái pi của Masa Midline này 74 lần thì mình anh có xem xét là yếu tố chu kỳ hoặc là ví dụ theo theo hiểu là cái ờ, cái ngành ờ, họ có hai mảng một là mảng ờ, sản phẩm thịt cái thứ hai là mảng thức ăn gia súc ấy. thì mảng thức ăn thì họ có bị ảnh hưởng vì giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao rồi dịch covid ừ. các thứ cái thứ hai là mảng mảng chế biến thịt ấy thì họ đang mới phát triển sản phẩm thì họ đang chịu chịu lỗ cho nên là có thể nó chưa phản ánh cái tương lai nó chưa phản ánh hết ừ. à, nếu mà mình chỉ nhìn mức định giá như thế thì có thể em sợ nó chưa phản ánh hết bức tranh của doanh nghiệp không? Yes, cái đấy thì có hoàn toàn là mình chưa phản ánh hết bức tranh của của doanh nghiệp. Vâng. Nhưng mà với cái định giá cao như này thì giả sử phản ánh tốt đi, ví dụ lợi nhuận bây giờ của Midline mà tăng lên mình nghĩ là tăng lên khoảng độ gấp 3 lần thì Pi e cũng phải vẫn phải về 20 lần. và <laughs> để tăng lên 3 lần thì một công ty quy mô lớn nên tăng được nhuận gấp 3 lần cũng phải dễ. Vâng cái vấn đề ở đây là nếu mà như mình mình sẽ nghiên cứu bitline và mình đợi đến lúc mà một định giá hợp lý định giá hợp lý nó sẽ ở hai cái một là giá cổ phiếu giảm đến giá hợp lý vâng. hai là giá cổ phiếu không giảm nhưng lợi nhuận tăng đến một mức nào đấy để cái định giá hợp lý vì mình mua ở bây giờ mà 5 năm nữa lợi nhuận nó tăng lên để P 10 thì thực ra mình đang lãng phí 5 năm vâng. mình có thể đầu tư những cổ phiếu khác và đợi lúc nào lợi nhuận nó tăng lên thì có rất nhiều cổ phiếu tới mình nhìn thấy ví dụ như là Vinhome là một cổ phiếu rất là rõ ràng cái vấn đề đấy khi mà lên cách đấy 3 năm à, khi lên sàn thì cái định giá cái giá ngang ngang như bây giờ vâng. và từ đó đến giờ thì lợi nhuận của Vinhome đã tăng lên gần gấp 3 lần ừ, vâng. và giá vẫn thay đổi vậy thì có phải bản chất là mình mua ở đấy thì mặc dù nó không tin tốt thật nhưng mà bởi vì cái định giá nó quá cao nên cái lợi nhuận nó cần thời gian để đưa cái định giá về kiếm đó. đó thế thì đầu tư vẫn có thể kiếm được tiền nhưng mà cái tỷ suất lợi nhuận của bạn mình sẽ bị tụt xuống qua một thời gian dài ừ vậy anh cho hỏi mức mày làm thì thấy nó hợp lý hơn đúng không? với kinh nghiệm của mình là đầu tư một mức PE quá cao khá là rủi ro khi mà những cái dự báo lạc quan của mình nó không thành hiện thực còn đầu tư mức PE thấp thì dự báo lạc quan của mình không thành hiện thực thì ít nhất là mình cũng còn protect được tiền của mình bằng cái tiền của mình ok anh còn uh, đây là ba cổ phiếu vốn hóa nhỏ chúng ta có FPT Retail này có Mai Xuân Hồng và Nam Việt không biết là anh sẽ được lựa chọn thực ra nhìn đây thì mình sẽ không chọn FPT retail bởi vì mình mình nghiên cứu ngành retail khá nhiều à. Vâng. FPT retail thì họ không có lợi thế đặc biệt trong ngành này à. ngành khá là cạnh tranh và với ờ, với với với giá hiện tại của họ thì quá là đắt quá đắt vâng. bỏ qua à, Nam Việt cũng là công ty khá ok nhưng ngành của họ cũng mang tính chu kỳ rất lớn với ngành cá tra thì nó phụ thuộc rất nhiều vào việc cung cầu của ngành khi mà giá tốt thì cung ngành lên rất nhanh mà khi giá tệ giá cá tra tệ thì cung của ngành giảm rất nhanh à. đấy thì nó cứ vòng quay lặp đi lặp lại may sông hồng ở đây nếu mà mình nhìn cái chỉ số ở lại thì thì khá là ok may sông là một trong công ty vốn hóa nhỏ rất tốt bởi vì return on equity của họ bình quân khá khá cao nhớ không nhầm phải trên 30% trăm vâng. growth của họ duy trì được rất tốt 15 20% vâng. thì với mức giá hiện tại mình sẽ chọn máy sông hồng ừ. Mày khá là thú vị ấy. em thấy là trong chương trình tuần trước thì anh ờ, em có làm với anh tưởng thì anh tường khá thích ờ, nam việt ừ. ừ. trong ngắn hạn thì anh cho rằng là cái biên lợi nhuận nó có thể cải thiện trong ngắn hạn bởi vì họ đang như kiểu là đáy đáy của chu kỳ ấy và anh dự kiến sắp tới là biên lợi nhuận có thể tăng lên ừ. còn may siêu hồng thì anh ờ, có vẻ không thích ban lãnh đạo chẳng <laughs> ok nhưng mà thực ra làm việc ban lãnh đạo thì cũng cũng không phải quá cũng không được tốt hơn may trong hồng nhiều lắm đâu mình nghĩ là vậy và vâng. ừ, cảm ơn <laughs> à, chắc hết tầm khoảng tầm 35 phút rồi thì bây giờ okay. Dạ. em xin phép chuyển sang phần à, okay. câu hỏi cho khán giả anh nhé okay. em thấy cũng khá là nhiều câu hỏi rồi và em xin nhắc lại là có ba câu hỏi mà hay nhất do anh Trung lựa chọn thì à, sẽ được à, phần quà của chương trình nhiều câu hỏi anh em phải à, ừ. đặt lại một chút ưu tiên các bạn mà hỏi trước ấy. đây em xin phép đặt câu hỏi của bạn Nguyễn Bảo Ngọc bạn hỏi là Cả hai anh thì đều theo hướng đầu tư giá trị, vậy ngoài việc mua và nắm giữ dài hạn thì nhà đầu tư cá nhân có thể kết hợp thêm các cái công cụ gì để đạt lợi nhuận tốt hơn hay không? Ví dụ như là phái sinh, margin, cover Warren, vân vân. À, thực ra đầu tư giá trị là cách thức lựa chọn cổ phiếu cách thức lựa chọn cổ phiếu còn nếu mà chúng ta muốn kết hợp về phái sinh margin thì nó là những cái kỹ thuật để tăng rủi ro và <laughs> tăng lợi nhuận thì nói trước đó là tăng rủi ro và tăng lợi nhuận chứ không phải tăng lợi nhuận và tăng rủi ro nhá <laughs> thì cái việc đấy nó phụ thuộc vào vào và kỹ thuật của mỗi người mỗi người có khả năng lực ở cái việc đấy nhưng đối với mình thì ờ, đối với nhà đầu tư cá nhân thì uh, phái sinh khá là phức tạp và khá là nguy hiểm và vâng. margin thì có thể nhưng mà mình nghĩ đối với nhà đầu tư cá nhân thì nên là một tỷ lệ rất là vừa phải theo quan điểm mình nhặt không không nên margin quá 30 phần trăm ngân hàng à, 10 đồng tài sản không nên vay quá ba đồng thì nó sẽ ở một trạng thái hợp lý còn tốt nhất là không margin tại vì thực ra chúng ta à, các nhà đầu tư cá nhân mà không đầu tư chuyên nghiệp full time thì tốt nhất là đầu tư bình thường chúng ta sẽ cũng vẫn đạt được những tỷ suất lợi nhuận khá là ok còn với nhà đầu tư chuyên nghiệp thì là chuyện khác đúng không nhà đầu tư chuyên nghiệp thì tùy mình nghĩ là là nếu dùng các công cụ tài chính thì cái mức mức độ rủi ro là sẽ tăng lên vâng nhưng mà như thế thì cái việc tập trung trong những giai đoạn sử dụng các công cụ tài chính là phải tập trung rất cao độ vì cái biến động của nó sẽ là rất lớn và một người không thể tập trung cao độ suốt thời gian <laughs> không thể ngày nào cũng cao độ được nữa không đủ năng lượng để làm việc đấy thế thì mình phải lựa chọn tùy những lúc nào mình cảm thấy phù hợp cảm ơn anh à, em xin chuyển sang câu hỏi thứ hai mà của bạn Lê Phước Sang À, bạn này hỏi là câu hỏi về lãi kép là cách sử dụng hiệu quả lãi kép trong chứng khoán và có những chú ý nào khi sử dụng lãi kép trong chứng khoán hay không? À, về lãi kép thì như này, lãi kép thì bản chất nó là công thức toán học thôi. Vâng. Lợi nhuận được tích lũy lại nhân lên thì qua thời gian thì nó sẽ nhân lên thành một cái con số rất là lớn. Vâng còn nếu chúng ta cứ đầu tư mỗi năm lãi 20 phần trăm và rút 20 phần trăm để tiêu máu đi thì sau bao nhiêu năm vẫn từng lấy tiền đấy nhưng mà nếu mỗi năm 20 phần trăm và chúng ta cứ tích lũy lại để đầu tư thì nó sẽ là một con số rất lớn và à. nếu mà cái đặt bút nhân thì rất là khủng khiếp à, chung nhớ là hồi xưa khi mà mình mới bắt đầu thành lập công ty thì cũng đề ra mức tỷ suất lợi nhuận 20 phần trăm và đặt một bút tính đâu đó là nếu một nhà đầu tư đầu tư 100 triệu khi bắt đầu đi làm chẳng hạn thì à. sau khoảng 40 năm thì đâu có khoảng 100 tỷ nhân lên thôi à. thì các nhà đầu tư bảo kiểu nó là một loại hình như kiểu đa cấp con số được nhưng thực ra đó là đó là phép toán thì bởi vì cái lãi kép đem lại một con số rất là khủng khiếp wow. Vâng. cái lưu ý của lãi kép là nếu mà chúng ta không lãi kép mà chúng ta lỗ kép thì, thì ngược lại con số nó cũng rất là khủng khiếp mỗi năm lỗ 20 phần trăm thì rất là nhanh đấy thì nó là hai mặt của vấn đề vậy thì cái quan trọng trong đầu tư làm sao mà không được lỗ không được lỗ và lãi đều đặn thì cái nhân lên rất nhiều chỉ cần một năm nữa thì cái việc nhân lên nó sẽ nó sẽ theo cái chiều ngược lại và nó ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận rất nhiều vâng bọn em cũng có khóa học về à, đầu tư chứng khoán thì trong khóa học em có hỏi các nhà đầu tư là làm nào để gia tăng tài sản 100 lần <laughs> thì nếu mà bắt đầu một tỷ đầu tư với lợi suất là 26 phần trăm một năm ừ. trong vòng 30 năm ừ. thì sẽ tăng lên là một nghìn lần đâu đấy khoảng một nghìn tỷ ồ nhiều thế à <laughs> nhưng mà mục tiêu là như thế nhưng chắc chắn là mình sẽ không thường thường là mục tiêu hơi cao mình sẽ không đạt được ví dụ mình chỉ cần đạt được khoảng tầm 20 phần trăm trong vòng 20 năm bắt đầu với 1 tỷ thì nó sẽ đạt được tầm 100 lần ừ. thế là tốt đấy em 1 tỷ bỏ ra mà 20 năm lên 100 tỷ à. thế là đủ về hưu rồi thì 100 tỷ về hưu quá tuyệt vời nữa vâng. tại vì thường thường là mình đặt ra bài toán đấy thì mình thường thường đầu tư xác đầu tư chứng khoán theo em hiểu mình phải đầu tư dài hạn đấy đúng không như em nước ngoài em thấy là đã xác định vào kênh đầu tư chứng khoán là thời gian đầu tư nó phải từ 2 năm đến 3 năm trở lên còn nếu không thì không tham gia kênh đầu tư chứng khoán mà tham gia kênh đầu tư cổ phiếu à, trái phiếu chẳng hạn thì nó sẽ phù hợp hơn à, em xin chuyển ra câu hỏi thứ hai là của bạn Hòa Lê là cho em hỏi biên an toàn của Pi là tức là của Passion Investment là bao nhiêu phần trăm? Ừ cái câu hỏi này nó khá phức tạp về mặt kỹ thuật biên an toàn ở đây là một khái niệm rất là là là quan trọng trong đầu tư đúng không à, nghĩa là chúng ta mua hơn thấp hơn cái fair value ở một tỷ lệ nào đó vâng. thế thì mình nghĩ là nếu mà thấp hơn fair value khoảng 30 phần trăm là khá là an toàn vâng. nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là cái fair value mình định giá có chuẩn không hay mình định giá lên trên trời thôi <laughs> mình đưa biên an toàn Vâng. Thì cái key mình vẫn nghĩ là phải đúng, đúng nghĩa là sao mình định giá đúng công ty vâng. phù hợp thì khi mình ra biên toàn chỉ cần hai ba mươi phần trăm là khá ok còn khi mà cái việc đánh giá của mình cảm thấy cái xác suất sai nó quá cao vâng. một là mình không đầu tư hai là mình để biên toàn sâu nữa thì nó có thể 50 60 phần trăm phụ thuộc tùy vào đánh giá của công ty đâu vâng cảm ơn anh à, có một câu hỏi của bạn Nguyễn Minh Đức là hỏi muốn hỏi anh Trung là xử lý những khoản đầu tư thua lỗ như thế nào à, phải nói là xử lý khoản đầu tư thua lỗ là một cái cực kỳ khó kể cả đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp vâng. bởi vì sao à, kể cả như mình là đầu tư chuyên nghiệp mình đã làm rất lâu đối với những khoản đầu tư thua lỗ mình đôi khi mình cũng có tâm lý là sao ví dụ trong năm nay mình ví dụ mình có một khoản đầu tư thua lỗ luôn trong năm 2021 <laughs> và sau đó mình đã xác định là là sai vâng đầu tư sai về mặt FA tính toán sai <laughs> nhưng mình vẫn ngồi và hy vọng là bởi vì thị trường đang rất tốt <laughs> cổ phiếu nó sẽ lên hòa vốn thì mình đi ra hoặc <laughs> có lãi thì đi ra nhưng mà cuối cùng thì nó không đạt như vậy thế thì nó nó phải như này uh, nó phải xác định rõ ràng cái plan ban đầu của bạn là khi bạn muốn xử lý khoản đầu tư đó bạn phải plan ngay từ đầu mình sẽ vào giá này bởi vì lý do này nếu các lý do này không đạt được thì không quan tâm đến ở mức giá mình phải đi ra nó đã sai thì phải đi ra vâng không cần phải đợi chờ tiếp cố gắng để thêm năm bảy phần trăm nữa bởi vì mình rất hay quan tâm đi đấy thế thì cái đấy là vấn đề tâm lý chứ không phải vấn đề kỹ thuật xử lý trong trường của anh thì anh đã bán phần đấy chưa anh <laughs> mình đã xử lý rồi đó và xử lý là lỗ <laughs> đó chấp nhận đấy nhưng mà thực ra là khó rất khó đấy cực kỳ khó luôn câu hỏi khó đấy câu hỏi hay đấy nhưng câu hỏi này chắc được phần thường đấy <laughs> câu hỏi của nhà đầu tư Đỗ Vương là nếu anh chọn những cái cổ phiếu theo yếu tố cơ bản nhưng mà nhiều khi những cổ phiếu đó một hai năm vẫn chưa chạy về giá trị thật thì làm sao mà anh chọn được những cái cổ phiếu có cơ bản tốt và biết được là trong thời gian ờ, ngắn bạn dùng từ thời gian ngắn ừ. nghĩa là không, không giả tức là sau đó thì giá cổ phiếu sẽ chạy về giá trị thật ừ. hồi xưa mình có nhớ cái năm ờ, khoảng độ 2009 2010 mình có tham gia hội thảo ở đâu đó bên Hồng Kông thì fpc có nghiên cứu về thị trường ờ, châu Á châu Á thì họ nghiên cứu là yếu tố giá cổ phiếu và FA của cổ phiếu thị trường châu Á vâng. nó sẽ đi song hành với nhau và chậm nhất chỉ là khoảng 8 đến 12 tháng giá cổ phiếu sẽ đi chậm hơn vâng. đấy thế thì uh, lúc đó thì thị trường Việt Nam cái thời đó thì cái vấn đề của yếu tố FA thời giá cổ phiếu nó đi song hành nhau cũng khá là lâu rất vâng. lâu cũng cổ phiếu tốt có thể mới tăng giá vâng. và lúc đó nhà đầu tư giá trị phải đợi rất là lâu vâng. nhưng mà theo dõi dần dần gần đây thì mình thấy là càng ngày thì cái yếu tố về FA của doanh nghiệp nó càng diễn biến gần với yếu tố giảm phiếu rất nhiều nó không còn đợi lâu nữa vâng. và nếu ở thị trường Việt Nam bây giờ mà cổ phiếu bạn nghĩ là rất tốt có giá trị mà bạn đầu tư là hai năm nó vẫn chưa thay đổi về giá thì có thể khả năng cao đánh giá của bạn sai <laughs> thì uh, mình có học được một cái học bài học rất hay từ một người bạn anh này uh, từng là giám đốc đầu tư của MBS vâng. anh Trần Tài vâng anh Tài anh ấy thì là <laughs> phong cách của anh ấy là thiên về là trader vâng. và anh ấy rất hay đọc những cái phản hồi của thị trường là phản hồi từ giá cổ phiếu vâng. đối với những nhận định của mình có đúng hay không vâng thì với quan điểm anh ấy là khi mà giá cổ phiếu diễn biến không đúng với mình dự kiến thì đâu đó có khả năng là mình sai trước kia thì chung đầu tư thì chúng thiên về cái việc là mình đã nghiên cứu FA và chắc chắn là đúng giá cổ phiếu nó phải đi như thế <laughs> thế đôi lúc nó diễn biến không như vậy không biết là nhà chả biết làm nhà hay là thị trường nó, nó sai nhưng mà sau đó thì mình có rút kinh nghiệm là khi mà mình có một cái plan về FA mình nghiên cứu và mình đưa ra những cái mốc là giá cổ phiếu nó sẽ diễn biến theo cái diễn biến máy thế thì khi mà giá cổ phiếu nó không diễn biến như thế thì có khả năng hai khả năng một là mình vẫn đúng những thị trường trên nhận ra hai là mình sai nhận định và thị trường đã nhận ra cái điều đấy thế thì khi mà nó diễn biến thế thì mình phải rất cẩn thận và mình nghiên cứu rất kỹ những cái nghiên cứu của mình về FA và những cái việc như thế như là lấy cái phản hồi của giá để ra giả soát lại không phải để thay đổi nhưng mà giả soát lại những nhận định của mình nó giúp mình rất nhiều trong cái việc là tránh được những sai lầm đang diễn ra của bản thân mình đấy thế thì mình nghĩ là nhà đầu tư giá trị ở thị trường Việt Nam hiện tại không phải đợi lâu đâu vâng. ba tháng 6 tháng là cùng là giá cổ phiếu sẽ diễn biến nếu bạn chọn đúng cổ phiếu và cái fundamental của nó diễn biến tốt liệu rằng là những cái cổ phiếu mà vốn hóa lớn chẳng hạn tức là thanh khoản cao so với cả những cổ phiếu vốn hóa nhỏ hay khoản thấp hơn thì cái kiểu như là cái quá trình mà nó thị trường phản ánh đúng cái giá trị thật của doanh nghiệp nó khác nhau giữa hai nhóm đấy không anh có chính xác là có bởi vì sao bởi vì là cái các cái cổ phiếu mà vốn hóa nhỏ nó có một yếu tố là liquidity nghĩa là thanh khoản. thanh khoản thấp vâng. thanh khoản thấp thì khi mà đầu tư thì những nhà đầu tư lớn hơn một chút chuyên nghiệp hơn một chút họ muốn tham gia đầu tư thì họ phải trả một cái premium cho liquidity giá cao hơn như là muốn mua thì phải mua cao hơn vâng. và muốn bán thì bán thấp hơn thế thì cái khoảng chênh đấy chính là cái khoảng mà mình nghĩ là nó làm cho cái fair value của các cổ phiếu nhỏ nó chênh lệch so với giá thị trường vâng. có khi những cái khoảng đấy nó lên đến 15 20 phần trăm ừ. thế thì rõ ràng là những cổ phiếu mà cái vấn đề à, thanh khoản không là vấn đề thì cái diễn biến giá họ gần với yếu tố FA hơn rất nhiều còn những cổ phiếu nhỏ thì bởi vì yếu tố liquidity nên nó sẽ diễn biến khác hơn một chút Đúng có rồi. cái gap ở đây em xin chuyển đến câu hỏi của bạn Thanh Như là trong danh mục đầu tư thì anh phân bổ những cổ phiếu tăng trưởng không ạ à? hay mình phân bổ <laughs> vào cổ phiếu giá trị nghiên cứu của anh thì mình có dự đoán giá trị tăng trưởng trong bao lâu không làm thế nào để dự đoán được các bạn này bạn ấy đang à, phân biệt giữa cổ phiếu giá trị và cổ phiếu ừ. tăng trưởng <laughs> ờ, thực ra thì uh, bên mình thì không không phân biệt thế nhưng mình cũng có phân biệt thành nhóm mà có công ty xuất sắc là công ty tăng trưởng rất tốt dạ. và nhóm đấy là nhóm ưu tiên số 1 của mình là mình có thể nếu mà có vài công ty xuất sắc thế mình có thể đầu tư toàn bộ vào những công ty xuất sắc đấy không cần quan tâm đến công ty khác dạ. còn uh, khi không có thì bọn mình cũng đầu tư nhóm tiếp theo nhưng đâu đó hy vọng của bên passion khi đầu tư là sẽ có thể đầu tư được 60 80 phần trăm portfolio vào những công ty tăng trưởng chỉ còn dành lại phần rất nhỏ cho những cái cái cơ hội khác thôi em thấy có nhiều người là họ phân biệt giữa đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng ấy anh có cho rằng hai cái phương pháp ấy nó khác biệt nhau không ờ, thực ra thì mình nghĩ là không vấn đề ở đây nói về đầu tư giá trị người ta thể hiện một cái điều theo quan điểm mình là so sánh giữa giá phải trả wow. Vâng. và cái giá trị thật wow. Vâng. thế thì trong cái nhóm tăng trưởng nhóm bình thường thì họ cũng mình cũng tính ra một cái giá wow. Vâng. giá trị và cái giá phải trả thì ừ. nó vẫn là nằm trong cái phạm trù của đầu tư giá trị thôi còn đây như bạn còn một câu hỏi về cái gì nữa nhỉ à, bạn ấy hỏi là nghiên cứu của anh thì có dự đoán được giá trị tăng trưởng trong bao lâu không à tiềm năng tăng trưởng tương lai có thông thường bọn mình nghiên cứu thì bọn mình sẽ phải có tầm nhìn nếu mà đối với những công ty tăng trưởng bọn mình phải tầm nhìn, nhìn ít nhất là 3 năm 3 năm à, phải nói là bọn mình có đầu tư bọn mình nghiên cứu bọn mình sẽ có tính chất gối đầu nghĩa là sao hiện tại có một danh mục mình có những cổ phiếu này mình đang đầu tư vâng. nhưng mình đã nghiên cứu những cổ phiếu khác mà trong sang năm hoặc sang năm nữa mình sẽ đầu tư vâng. dựa trên những cái nghiên cứu của mình ừ. và nếu đó rõ ràng là mình phải có tầm nhìn trong công ty đấy 3 đến 5 năm trở lên em xin chuyển câu hỏi của bạn à, Phạm Long là bạn ấy hỏi là nếu mà theo phương pháp của của anh tức là theo phương pháp đầu tư giá trị ấy mà muốn thành công thì một nhà đầu tư cá nhân đơn độc có cần điều chỉnh gì không và tại vì là vì không có team hỗ trợ mà cá nhân thì luôn có những cái giới hạn về cái đầu tư à, cái câu hỏi này là cái mà mình cũng đang nghiên cứu rất nhiều thực ra nếu nhà đầu tư cá nhân theo đầu tư phương pháp giá trị không có nguồn lực lớn để hỗ trợ không thể nghiên cứu sâu được nếu các bạn kỳ vọng một tỷ suất lợi nhuận khoảng 15 mình nghĩ là làm được à. cách làm là sẽ là nhà các bạn sẽ chỉ đầu tư những cái cổ phiếu dựa thuần túy dựa trên các cái yếu tố về các chỉ số tài chính chỉ số tài chính P, PBOK và tăng trưởng nghĩa là bạn thuần túy bạn chỉ lọc từ mặt, báo cáo tài chính về mặt định lượng định lượng hoàn toàn vâng. không cần phải nghiên cứu công ty <laughs> vì làm gì có thời gian nghiên cứu công ty nhưng chúng ta phải tuân thủ hai nguyên tắc là thứ nhất là chỉ mua khi rẻ vâng. đắt bỏ qua vâng. và cái thứ hai là phải đa dạng danh mục 10 đến 20 cổ phiếu bởi vì mình sẽ rơi vào những trường hợp những cổ phiếu đó uh, nó không tốt thật sự như cái báo cáo của nó và mình có nghiên cứu được đâu à. thì phương pháp này cũng được ứng dụng rất nhiều và có rất nhiều người thành công với phương pháp này đem lại tỷ suất lợi nhuận 15 20 phần trăm đó không phải à. khó đâu à. có một câu hỏi của anh uh, hiệp sĩ <laughs> là cho em hỏi là theo anh thì à bạn anh anh ấy hỏi triển vọng ngành ừ. là triển vọng ngành có tăng trưởng cao từ năm cuối năm nay tới sang năm sau nhưng anh có đánh giá nhận định về những ngành nào không? Ừ. Từ cuối năm nay đến đầu năm sau thì mình nghĩ là như này với cái việc uh, kinh tế sẽ mở cửa trở lại thì những cái ngành mà bị ảnh hưởng nặng nhất về covid sẽ là những ngành mà phục hồi và giá cổ phiếu của những công ty trong những ngành đấy sẽ là những công ty mà có cái giá cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất vâng. trong thời điểm cuối năm nay đầu sang năm vâng. thì có rất nhiều ngành bán lẻ hàng không à, từ những ngành sản xuất mà bị ảnh hưởng bởi covid nếu có thì gọi bạn có thể nghiên cứu những ngành đấy cảm ơn anh à, có câu hỏi của bạn là mạnh trần là bạn này cũng đang đầu tư theo đầu tư giá trị dựa trên phân tích cơ bản là chính với phương pháp này thì theo anh làm thế nào để biết được chu kỳ kinh tế làm thế nào để biết được chu kỳ kinh tế xu hướng ngành phát triển để phân tích và lựa chọn được những cái cổ phiếu tốt để ra quyết định đầu tư trong trung và dài hạn ừ. cái chu kỳ kinh tế là một cái, cái lĩnh vực rất là khó cô phải <laughs> nói là rất khó à, nhưng mà mình nghĩ là chu kỳ kinh tế thì mình sẽ phải muốn nhìn chu kỳ kinh tế thì mình phải nhìn chu kỳ kinh tế thế giới bởi vì chu kỳ kinh tế của thế giới và đặc biệt là mỹ thì nó sẽ tác động đến chu kỳ kinh tế của nước khác ừ. ví Việt Nam chỉ là một một thành phần trong cái chu kỳ kinh tế đấy thì khi mà chu kỳ kinh tế lớn nó thay đổi chắc chắn Việt Nam sẽ bị thay đổi vâng. à, thế thì chu kỳ kinh tế lớn thì mình thấy là à, Mỹ nó cũng có định nghĩa về à, chu kỳ kinh tế đấy là khi nào họ công bố là hết khủng hoảng <laughs> sang chu kỳ mới thì có nhưng mà thường thì sẽ chậm đâu đó thì sau khoảng 2 năm sau cái đáy khủng hoảng thì họ sẽ à đấy là khủng hoảng kết thúc thế cổ phiếu lên hết <laughs> không, lên thì lên hết nhưng mà thực ra vẫn còn thời gian tiếp theo đấy không phải kiếm quá nhiều tiền thôi đấy thì, thì muốn nghiên cứu sâu hơn thì các bạn phải chấp nhận rủi ro hơn nhưng mình nghĩ là để mà nói để một nhà đầu tư cá nhân làm việc đấy là rất khó khó hơn nghiên cứu cổ phiếu rất nhiều <laughs> khó còn uh, lựa chọn ngành tăng trưởng ngành nào trong chu kỳ nào thì uh, nó có nghiên cứu nó có vâng. một cái nghiên cứu gần đây mình có đọc một nghiên cứu của Fidelity nó cũng về ờ, chu kỳ kinh tế Đúng. Vâng. vì ví dụ như bây giờ mình tính là early cycle thì các ngành ừ, có lợi là ngân hàng à, com, à, commodities Đúng. Vâng. sản xuất công nghiệp ừ. đó là trong early cycle ừ. thì nó cũng thể hiện đúng là vừa những ngành đấy tăng trưởng rất tốt trên thế giới và ở Việt Nam đó thế thì các bạn muốn biết là ngành nào tiếp tục tăng trưởng thì các bạn tập những nghiên cứu đấy tất nhiên là mỗi một chu kỳ và mỗi một quốc gia nó sẽ có sự khác biệt nho nhỏ nữa thì cơ bản nó đều cái thời điểm đấy ok anh <clears throat> câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Phi là cảm ơn anh Trung đã chia sẻ như anh có nói thì là Pi sẽ ưu tiên tìm những ý tưởng về các cái công ty tăng trưởng và chỉ đầu tư khi mà cổ phiếu có mức giá hợp lý thì anh cho em hỏi là mình sẽ sử dụng phương pháp nào để tìm ra giá trị hợp lý của cổ phiếu và bao nhiêu thì mức bao nhiêu thì là hợp lý trong thời gian nắm giữ thì cho nên giá cổ phiếu chạy vượt vượt so với kỳ vọng của P thì P sẽ chờ kết quả kinh doanh tiếp theo hay là chủ động chốt lời khi mà tùy theo cái tùy theo từng trường hợp à, có rất nhiều chỉ số để đánh giá một cổ phiếu ở giá bao nhiêu hợp lý à, nhưng mà theo nghiên cứu của mình ấy, thì cái chỉ số đơn giản nhất và ứng dụng cao nhất chính là p PE. À. Vâng chứ không phải các chỉ số DCF thì phức tạp đâu DCF là tôi không hiểu <laughs> nó có phức tạp chỉ số PE là chỉ số dễ nhất vâng. và tính ứng dụng cao nhất và hiệu quả cao nhất tất nhiên không thể đúng trong mọi trường hợp vâng. thì bên mình có dùng chỉ số PE rất nhiều vâng. bên cạnh đó bên mình có dùng PBook là cái vâng. thứ hai vâng. cái thứ ba là PSale vâng. nhưng mà xếp thứ tự thì tức mình... là lợi nhuận trên doanh thu ừ. đúng không ạ à, mức giá trên doanh thu vâng. Dạ. thì xếp thứ tự thì mình nghĩ là mình sẽ quyết định PE phải đến 80 90 phần trăm trong cái quyết định đầu tư rồi vâng. Facebook phần còn lại của pixel gần như là một cái indicator để theo dõi vâng. đấy à, đó là về các chỉ số còn rõ ràng là bọn mình sẽ ước tính bọn mình ước tính đơn giản là bọn mình sẽ ước tính là ừ. đầu tiên mình ước tính lợi nhuận của một doanh nghiệp vâng. doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận nó sẽ là bao nhiêu cho năm nay năm sau năm sau nữa quý này quý sau quý sau nữa vâng. và ở mức giá pi hợp lý trả cho doanh nghiệp đấy sẽ là bao nhiêu à. ví dụ nó sẽ xoanh với tương quan với cái lãi suất ngân hàng à. đó thì lãi suất ngân hàng càng thấp thì cái pi có thể trả lại càng cao vâng. đấy à, và sau đó thì bọn mình sẽ có một mức giá kỳ vọng để bọn mình có thể exit nếu mà giá cổ phiếu lên mức đó thì khi giá cổ phiếu lên mức đó thì đó là cái ngưỡng cần phải exit nhưng không có nghĩa là exit bởi vì có thể là cổ phiếu còn lên cao nữa bởi vì các yếu tố khác của thị trường à. thế thì bọn mình sẽ có một cái là ví dụ mình kỳ vọng cổ phiếu lên 50 còn exit thì đến 50 mươi mình bắt đầu đặt cái warning ở đấy nó lên 60 thì mình cứ để người ta gọi để let profit run à. lên 70 lên 80 whatever nhưng mà khi bắt đầu ở những cái điểm người ta giảm thì mình mình sẽ một đặt một ngưỡng 10 15 phần trăm từ cái đấy mà vẫn cao hơn cái mức mình kỳ vọng thì mình sẽ exit đại khái là như vậy tức là giá trị mà tăng à, giá cổ phiếu mà tăng vượt giá trị thực thì có thể anh vẫn nắm giữ ừ. nhưng mà đến một mức nào đấy anh như anh có giới hạn không anh không giới hạn không nhưng giới hạn. mà ở cái mức nào đấy bắt đầu nó giảm khá nhanh tức là từ mức cao mà nó ừ. giảm xuống giảm xuống là 10 15 phần trăm này là mình sẽ exit tại vì bản chất nó đã vượt cái fair value kỳ vọng của mình rồi à. mình chỉ để cho nó chạy thêm thôi em thấy đây là một điểm khá khác biệt đấy so với cả các nhà đầu tư giá trị thông thường thường thường là họ có thể là chạm mức ừ, định giá họ bán rồi rồi câu hỏi của bạn uh, Trần Minh Giang. Anh đánh giá sao về tính thanh khoản của cổ phiếu? <clears throat> Chẳng hạn như khi mà tìm ra được một cổ phiếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như là ROIC, tức là tỷ suất sinh lời trên 20%, ừ. tăng trưởng doanh thu lợi nhuận từ 15 20%, nhưng mà không được thị trường để ý, có tính thanh khoản thấp, beta có thấp thì sao? Thực ra cái đấy nó đều phản ánh hết vào giá, nghĩa là như nào nhỉ? <clears throat> Ờ, nếu mà có không có thanh khoản mình đã nói rồi thì khi chúng ta mua chúng ta sẽ phải mất một cái premium cho giá vâng. và chúng ta cũng kỳ vọng là khi bán chúng ta cũng phải mất premium đấy vâng. cái đấy sẽ phản ánh vào giá vậy thì các bạn sẽ tính ra như mình thì mình sẽ tính ra mình sẽ mất khoảng 20% premium cho cả mua và bán vâng. thì mình sẽ phải discount của cái đấy giảm 20% so với cái fair value và nó vẫn hấp dẫn ở cái giá đấy ừ. thì mình sẽ đầu tư ừ. tức là nếu mà thanh khoản cao thanh, thanh khoản thấp thì anh sẽ đòi hỏi biên an toàn cao hơn đúng <clears throat> à, câu hỏi của bạn Hòa Lê câu hỏi về thế giới rượu và bách hóa xanh anh ạ thì bạn đã cho rằng là tính toán theo tính toán của của của anh Hoàng Lê này thì giá trị nội tại của thế giới di <laughs> động khoảng tầm 250 tới 300 nghìn cổ phiếu ừ. và giá hiện tại thì khoảng tầm 140 nghìn thì anh Trung có tin tưởng rằng bách hóa xanh sẽ có lợi nhuận và có đầu tư hay không vì giá phiếu thế giới di động hiện tại là quá rẻ theo nhận định của anh này nếu mà theo nhận định của bạn thì như vậy thì mình là bạn ấy mình sẽ đầu tư <laughs> nhưng mà cái nhất định về giá của mình nó lại khác vâng. đấy còn cái bách hóa xanh có thành công hay không thì như nào nhỉ à, khi bọn mình nghiên cứu bọn mình sẽ đưa ra các kịch bản và khi kịch bản nó thành hiện thực thì mình sẽ action theo kịch bản Vâng. trong các kịch bản của mình thì có kịch bản cách hóa xanh thành công có kịch bản cách hóa xanh không thành công vâng. và mình không dự báo được là họ có thành công hay không ở thời điểm này ừ. và mình sẽ thực hiện cái hoạt động đầu tư dựa trên các kịch bản khi nó xảy ra cho mình đưa ra cái dự phản ra <coughs> tức là hiện tại cái vị thế của anh đang là quan sát đúng không ạ đúng rồi chính xác ừ. cảm ơn anh câu hỏi của bạn là bim đỗ bạn này hỏi về ngành bất động sản ấy ạ là uh, hỏi kinh nghiệm của anh khi mà tìm hiểu và đầu tư vào các cái công ty bất động sản thì như thế nào phương pháp định giá <coughs> công ty bất động sản tại vì em thấy nhiều công ty nắm giữ rất là nhiều đất giá rẻ nhưng mà không thể hiện trên báo cáo tài chính em cảm ơn anh các công ty bất động sản thì ờ, có phương pháp định giá có hai một cách người ta định giá là định giá dựa trên cái giá trị tài sản dòng của công ty đó nghĩa là định giá mark to market các cái tài sản bất động sản và tính ra cái giá trị thực của cổ phiếu uh, nhưng mà các công ty bất động sản nó có một cái nhược điểm thực ra bản chất các công ty bất động sản giống như công ty under value ừ. Dạ. nghĩa là giá trị tài sản thì rất to nhưng mà giá cổ phiếu rất thấp nhưng đầu tư vào những công ty này nó có một cái nhược điểm là có thể cái under value nó không bao giờ được ăn lóc và vâng, không bao giờ được thể hiện ra nghĩa là <laughs> cái tài sản cứ nào đến 10 năm nữa người ta không bán lại người ta người ta không có một yếu tố gì cả vâng. thế thì mình cũng bị rất nhiều trường hợp như này rồi đầu tư <laughs> vào những công ty gọi là under value và mãi không unlock thì gọi bấy giá trị phải không em đúng chính xác thế thì thực ra Warren Buffett là người đầu tiên đầu tư vào những công ty này rất thành công thì cách làm của ông là ông bắt buộc ông phải đi ăn lóc những cái này chủ động à. à. và sau đó có rất nhiều đầu tư cũng dùng phương pháp chủ động nhưng mà đối với mình thì mình thấy phương pháp chủ động phức tạp quá mệt mỏi quá <laughs> đi vào làm sao mình là phải tác động đến ban lãnh đạo để ăn lóc thế thì các bạn có thể đầu tư phương, uh, các công ty này theo hướng như mình nói đấy, là đa dạng hóa thôi làm hai ba chục công ty vâng. thì mình chỉ kỳ vọng trong đó có khoảng năm bảy công ty tự nhiên có một ông nào ông ấy active ông vào ăn lóc thì mình sẽ được lãi những công ty đấy và nó bù cho những công ty còn lại vì mình là nhà đầu tư không chủ động mà ừ. câu hỏi của bạn là Nguyễn Thành Công là anh nghĩ điều gì là quan trọng nhất khi các nhà đầu tư cá nhân tham tham khảo danh mục đầu tư của các cái chuyên gia và quỹ đầu tư ờ, thực ra mình nghĩ các các nhà đầu tư tham ờ, tham khảo các danh mục được tư vấn thì cái vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ danh mục đấy đúng hay sai mà vấn đề là dù cái danh mục có đúng nhưng mà cái cái action của nhà đầu tư nó lại không như được cái việc tư vấn cái hành động của nhà đầu tư à, như nào cái hành động của nhà đầu tư nó không được như vậy vì sao thì vì bản chất là khi chúng ta mình ví dụ đi mình chúng ta nghe một chuyên gia tư vấn một cổ phiếu vâng. người ta chỉ nói là đầu tư cổ phiếu đấy ở giá đấy nhưng người ta không nói được hết cái lý do đằng sau đó vâng chuyên gia đó có thể đúng có thể sai bởi vì nghiên cứu thì cũng có cổ phiếu đúng cổ phiếu sai chứ dạ. thế thì khi mà người chuyên gia đấy người ta nhận thấy là người ta sai với cái cổ phiếu đấy thì người ta sẽ điều chỉnh cho một người ta ừ. nhưng người ta lại không nói với mình là bây giờ cái đấy sai rồi không điều chỉnh đi đúng không dạ. cái đúng thì người ta vẫn giữ vậy thì nếu mình đầu tư toàn bộ theo người ta thì đến lúc người ta sai điều chỉnh mình không nắm được dạ. và dần dần nó dẫn đến tình trạng là cứ cổ phiếu mà có biến động về giá là mình không cần biết đúng sai là mình phải xử lý vì vâng. mình có biết lý do đằng sau đâu mình có phân tích đâu nên dẫn đến là cái việc kể cả được tư vấn cổ phiếu tốt thì mình đầu tư vào mình không bao giờ giữ được cổ phiếu đấy vâng. cứ biến động thì mình bán lãi tí bán lỗ tí bán thế thì giải pháp có giải pháp gì không giải pháp thì uh, có giải pháp thì mình nói nhà đầu tư cá nhân một là phải tự nghiên cứu rất sâu nếu khó quá thì mình đầu tư vào những cái cổ phiếu mà các chỉ số mình thấy ok và đa dạng danh mục ra vâng. À, mình cứ nắm thế thôi cả một cái danh mục đấy nó sẽ outperform được thị trường vâng. chứ còn mình không cần phải thay đổi những trong đấy có một câu này của bạn là bách cao việt à, vì thời gian sắp hết rồi thì em nghĩ là chắc mình kết thúc một hai câu nữa thôi mà câu hỏi là tuần chơi gôn 3 buổi thì có nên đầu tư cổ phiếu không anh <laughs> nếu mà đầu tư thì nên theo cách nào à, nếu mà tuần chơi golf 3 buổi ấy, thì thời gian dành cho đầu tư cổ phiếu là rất ít thì nên tìm những chuyên gia <laughs> chuyên nghiệp như của đội của Passion Investment dạ. <laughs> tức là nhờ các nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn Đấy. Dạ. À, đầu tư hộ à. câu này à, em nghĩ là để em chọn một câu cuối ừ. cùng ấy. Câu hỏi của bạn Nhật Long này. Việc quản lý cảm xúc trong đầu tư là vô cùng quan trọng. Thì xin phép nhờ anh Trung chia sẻ về cách thức nào để quản trị cảm xúc tốt để không bị nó chi phối khi ra quyết định đầu tư. Những câu hỏi này một câu hỏi hay đấy. À, phải nói là như này, câu hỏi mình cũng đánh giá hỏi rất hay. À. Điều quản trị cảm xúc trong đầu tư có thể nói là quan trọng số 1 trong đầu tư. Quan trọng số 1. À. Vâng. Quan trọng số 1 mình cái ví dụ đơn giản này nhé là à, khi mà chúng ta xem các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người ta thi đấu ấy, vâng. tại sao những siêu sao tại những thời điểm quyết định khi sút luân lưu có thể sút ra ngoài sút lên trời vâng thực ra những cái kỹ thuật đấy người ta rèn luyện hàng nghìn lần người ta nhắm mắt người ta cũng đá vào được mà lúc đấy lại đá ra ngoài <laughs> vấn đề nó nằm ở việc căng thẳng vâng. nó do cảm xúc thì à? đầu đầu tư nó bị như thế nghĩa là khi nhảy mình trong đầu tư ấy, thì uh, rất nhiều người làm đầu tư hay chơi một môn gọi là poker poker vâng. à. thì uh, nghĩa là thi đấu khi mà đánh poker mà bỏ ít tiền đi à. thì không có cảm xúc ừ. rất dễ khi bỏ nhiều tiền bắt đầu là cảm xúc nó thay đổi nó khác vâng. và lúc đấy cái việc người là thành công ở trong những cái việc chơi poker nhiều tiền thì là họ cảm thấy cảm xúc tốt hơn đầu tư cũng thế ví dụ mình ví dụ một người có tài sản là tổng tài sản là một tỷ đi để các bạn bỏ 10 triệu đầu tư cổ phiếu chỉ có danh một có giảm 50 phần trăm các bạn sao không cảm giác gì cả nên là cái việc người bỏ 10 triệu đầu tư của nó rất dễ thành công rất dễ tuân theo tất cả các nguyên tắc đã được học dạ. có một tỷ bỏ toàn bộ một tỷ vào đầu tư cổ phiếu hôm nay thị trường giảm giảm 7 phần trăm mai giảm phần trăm mất 15 phần trăm là bắt đầu thì căng thẳng người bởi vì mình tính đúng không có một tỷ đi vay họ hàng bạn bè thành 5 tỷ và margin 5 tỷ nữa là 10 tỷ 10 <laughs> tỷ thị trường chỉ cần giảm 7 phần trăm các bạn gần bay hết tài sản rồi lúc đấy bạn có thể quyết định được chính xác hay không không bởi vì lúc đấy cơ thể nó bị căng cứng đảm bảo nó căng cứng và đồ nó không hoạt động cho nên rơi vào trạng thái mình đã từng rơi vào những trạng thái này tất cả các chức năng không hoạt động nghĩa là nó bị căng thẳng à. thế thì lúc đấy thì bộ não nó sẽ sẽ sẽ đưa ra những quyết định rất là ngu ngốc vâng. đấy vậy vậy thì làm sao để quản lý được cái cảm xúc trong đầu tư có hai cách một các bạn đầu tư ở quy mô vừa phải không ảnh hưởng đến cảm xúc của mình vâng. nghĩa là cái việc quản được tiền đầu tư nó không ảnh hưởng đến cuộc sống không đến nó có thất bại thì không phải đi ra đường vâng. thì cảm lý cảm xúc rất dễ ăn vẫn ngon ngủ vẫn à, <laughs> có lỗ thì về vẫn ở nhà với vợ được <laughs> Đấy. đừng có thua lỗ phát thì đi ra đường thì cái việc quản lý cảm xúc rất dễ Vâng. Nhưng khi các bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, là bỏ nhiều tiền hơn vào thì lúc đấy cái level cảm xúc của bạn nó phải lên rất cao. và bạn cần phải lên chuyên nghiệp rồi. Vâng. mình nghĩ là những người mà bỏ trên 50% tài sản của mình vào chứng khoán và cổ phiếu và cổ phiếu người đó cần phải lên chuyên nghiệp vâng. thì mới làm được còn không thì mình nghĩ chỉ bỏ 10 20 phần trăm tài sản cổ phiếu thôi vâng. thì cái việc quản lý cảm xúc rất dễ bởi vì quản lý cảm xúc ở mỗi một cái level lên trên nữa là một cái bước rất khó đối với kể cả nhà đầu tư chuyên nghiệp không hề dễ thế dạ này vâng. À, em xin kết thúc ờ, một câu hỏi cuối thì là chùm có nhiều bạn quan tâm tới ngành thép và ngành chứng khoán ấy. Ừ. đặc biệt là những cổ phiếu như là uh, ờ, VND, VNRX hay là cổ phiếu Hòa Phát không biết anh có nhận định về hai ngành này không và hai mã đại tiêu biểu ừ, thực ra VND và Hòa Phát là năm ngoái mình có đi thử một cái cái cái cái talk show của MBS tháng 11 thì VND và Hòa Phát là hai trong số năm cổ phiếu mình lựa chọn Ờ, đúng rồi. Thì à, lúc đó thì có rất nhiều cổ phiếu chứng khoán mà mình đã lựa chọn VND bởi vì thực ra mình nhưng mình không nhìn được là thị trường nó sẽ cái cái cái tính chất của thị trường chứng khoán nó sẽ thay đổi như vậy. Vâng. Mình không nhìn ra được cái quy mô thị trường nó sẽ đến đến những quy mô lớn như này. Thế thì à, phải nói như nào nhỉ? Đối với VND thì ở giá này tăng khá nhiều. <laughs> Nói này khá nhiều. 4 năm năm rồi. Ờ, so với cái thời điểm cuối năm ngoái là cũng nhiều đấy à, cuối đời cuối năm ngoái nhưng mà quy mô thị trường nó, nó cũng đã khác rồi ừ. nghĩa là cái, cái cái size của thị trường nó khác ừ. à, mình nghĩ nếu mà ngắn hạn thì đầu tư những cổ phiếu như VND ở giai đoạn hiện tại là hơi rủi ro về ngắn hạn do mức giá ừ, do mức giá à. bởi vì giá tốt đến mấy thì mà giá nó cao thì nó cũng phải phải giảm chứ đúng không à, nhưng nếu mà nhìn dài hơn nếu mà nhìn dài hơn về sự phát triển thị trường chứng khoán thì tiếp tục tăng trưởng quy mô thị trường nhưng mình không nói về index đang mình nói là quy mô thị trường vâng. thì mình nghĩ là VND là một trong những công ty có lợi thế để tiếp tục phát triển mạnh trong một cái thị, thị trường, trường chứng khoán trong một ngành trong ngành với đặc trưng là càng ngày có càng nhiều nhà tự đầu tư mới và nhà đầu tư gọi là retail tham gia thị trường à. thì VND có một cái lợi thế về ừ, mặt công nghệ về mặt quản trị cho cái việc phát triển retail bán lẻ đó mình nghĩ là thế, hồi xưa mình nhìn VND mình đã rất thích mua hình về bán lẻ à. đó thế thì ờ, có thể các bạn nếu muốn đầu tư VND bạn có thể đợi điều chỉnh à. để mua trong việc dài hạn còn nếu mà mua bây giờ thì cũng có thể bị giảm giá ngắn hạn à. không nắm được cái vấn đề đấy nhưng mình là bản thân mình mình sẽ sẽ không mua bây ở được giá này trong ngắn hạn à nếu mà mua thì mình phải đợi một là giá giảm hai là tiếp như mình nói là lúc nào đấy quy mô thị trường và cái năng lực tạo lợi nhuận của đây nó lên gần với cái mức kịp giá nó phải bắt kịp cả lợi nhuận phải bắt kịp với cái giá vâng. Hòa Phát thì ờ, cũng có một cái lợi thế rất mạnh ở trong cái ngành của Hòa Phát ngành ờ, năm nay Hòa Phát được lợi từ việc giá thép tăng lên vâng. thế thì nếu mà đầu tư Hòa Phát các bạn sẽ nhìn nhảy các bạn sẽ bỏ qua cái yếu tố là do giá thép tăng đi vâng. thì mình có một cái ví dụ rất đơn giản là năm 2018 là một năm rất là bình thường ngành thép thì đâu đó lợi nhuận của Hòa Phát đâu đó là nhớ không nhầm thì lúc đó lợi nhuận của Hòa Phát nó khoảng độ mấy nghìn tỷ này. mình không nhớ chính xác con số lắm nhưng mà đại khái là lúc đó quy mô về năng lực sản xuất Hòa Phát tại thời điểm bây giờ là so 2018 gấp gấp gần 3 lần 3 lần thế thì uh, lợi nhuận của Hòa Phát nô năm đó khoảng độ ờ, tám đến mười nghìn gì đấy vâng. thì các bạn nhân ra thì năng lực tạo ra lợi nhuận Hòa Phát trong điều kiện thông thường sẽ gấp 3 lần 2018 vâng. gấp 3 lần 2018 thì P Hòa Phát người ta sẽ trả khoảng 8 đến 10 lần các bạn tính ra một cái mức giá phù hợp cho Hòa Phát 10 lần thì đâu đó bạn cứ lấy lợi nhuận của năm 2018 nhân 3 lần lên vâng. khoảng 30.000 tỷ ở ờ đó đó sẽ là con số mà gọi là core power earning của Hòa Phát ờ. trong điều kiện bình thường à. năm nay thì sẽ tốt hơn bởi vì giá thép thấp hơn nhưng có thể có những năm sẽ thấp hơn bởi giá thép thấp hơn à. nhưng xoay quanh xung quanh cái việc đó ừ. đấy các bạn sẽ tính ra thì thường bọn mình hay tính cái gọi là core earning à. trong điều kiện bình thường ừ. và đầu tư ở con đấy thế thì các bạn có thể nhìn hai cái ví dụ đấy các bạn cũng sẽ tính được với VND ở một cái con ninh của VND nghĩa là con ninh của VND sẽ ở một năm bình thường và quy mô thị trường đó là như thế nào bây giờ quy mô thị trường như nào thì mình tính ngay là con ninh của VND sẽ là bao nhiêu tính rất đơn giản đấy là cách không cần phải phân tích sâu và chúng ta biết ngay là cái giá phù hợp là bao nhiêu này em nghĩ ờ, xin kết thúc một câu hỏi cuối ấy, và anh có thực ra là anh có lời khuyên gì cho các cái bạn có hai đối tượng nhé ừ. à, có một bạn là các bạn chuyên viên phân tích mới vào nghề ừ. và cái thứ hai là cho các nhà đầu tư F0 mới vào thị trường à, đối với các bạn mà chuyên phân tích thì mình nghĩ là trong cái ngành này nó rất là cạnh tranh chỉ có cách duy nhất là làm việc chăm chỉ làm việc chăm chỉ nghiên cứu thật nhiều vâng. cổ phiếu nghiên cứu thật nhiều ngành đọc thật nhiều sách à, mình có một cái là mình rút kinh nghiệm từ bản thân mình là gì nếu để các bạn giỏi được ừ. một cổ phiếu nhé vâng. các bạn cần thời gian nghiên cứu khoảng 3 năm 3 năm một cổ phiếu nghĩa là khi nghiên cứu các chuyên viên phân tích người ta analyst sẽ có những cái projection về lợi nhuận vâng. doanh thu vâng. năm tới quý tới vâng. mình cũng có một cái projection cho 3 năm và cứ mỗi một quý mình sẽ xem lại là mình project như này và ra kết quả như này đúng hay sai đúng thì tại sao và sai tại sao những cái gì nó thay đổi so với cái assumption ban đầu của mình yeah. Dạ. từ cái việc học liên tục qua một khoảng thời gian khoảng 3 năm phân tích như thế thì tự nhiên các bạn đã hiểu à bản doanh nghiệp nó vận động như này nó không như mình nghĩ là như này thì các bạn sẽ hiểu khi hiểu doanh nghiệp đấy các bạn tiến tới các bạn sẽ hiểu cái ngành đấy và cái việc mà tích lũy rất nhiều công ty bạn nghiên cứu rất nhiều ngành nghiên cứu tự nhiên cái việc know how của bạn cái việc phân tích sẽ giỏi hơn dạ. đó đó là cách tích lũy cần thời gian dạ còn đối với nhà đầu tư đúng không vâng. mình nghĩ nhà đầu tư thì uh, uh, quản trị cảm xúc là quan trọng trong đầu tư nếu không có thời gian thì nên đầu tư theo những phương pháp đơn giản vâng. không có thời gian dựa vào những cái chỉ số đa dạng hóa danh mục đừng vâng. đầu tư theo những uh, tin đồn forum các thứ đó là cái dễ mất tiền nhất vâng. thì cái đấy thì nhà đầu tư theo những cách đấy thì họ sẽ có một cái rất là đơn giản trong việc đầu tư và trong cuộc sống vâng. Cảm ơn em. À, có lẽ là à, mình à, anh ấy có thể nêu luôn là một số cái câu hỏi các bạn được giải thưởng ấy. Em, em nghĩ có mang rồi. Thì em nhớ có một câu hỏi là về mặt à, quản trị cảm xúc ấy. Ừ, ừ cái câu hỏi khá là hay. Và một câu hỏi về à, về anh xử lý thua lỗ như thế nào ấy. Ừ, sẽ là câu hỏi cũng rất rất hay. À, còn ừ, còn gì nữa nhỉ? Anh có ấn tượng với câu hỏi này không? Anh cũng uh, thấy hai câu hỏi này đúng là hai câu hỏi hay Dạ. Có một câu nào lúc đầu em bảo khá hay nhỉ, anh không nhớ câu đấy là câu nào nhỉ? Câu em à, xem có câu nào hay thì câu um, câu về uh, ngành bất động sản thì anh thấy sao? Ờ, hoặc là khi nào bán cổ phiếu? Ừ, khi nào bán cổ phiếu? Vâng. Cũng là một câu khá hay về mặt Ok, thế thì có ba bạn đấy. À, mà em bên em sẽ liên hệ lại tặng tặng sách cho ừ. okay. nhà đầu tư yeah. Dạ. và em cảm ơn anh Trung rất nhiều đã tham dự yeah. Dạ. chương trình ngày hôm nay và cảm yeah. ơn Ờ, quý khán giả đã <laughs> ờ, tham dự ờ, và lắng nghe cái chương trình chia sẻ ngày hôm nay và comment rất là nhiều câu hỏi thì chúng tôi cũng xin xin thứ lỗi là tại vì có rất nhiều câu hỏi quá thì có những một số câu thì chúng tôi cũng chưa trả lời hết được thì mong quý nhà đầu tư thông cảm một lần nữa cảm ơn anh Trung rất là nhiều à, cảm ơn Tùng và tất cả mọi người đã tham gia chương trình ngày hôm nay à.